¿Qué? Hello, xin chào tất cả mọi người Thôi mệt quá Xin chào tất cả mọi người Mình là Phong Cần TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi Đó, phải chào vậy nó mới nhanh bạn ơi Ok, ok Và hello, xin chào tất cả mọi người nha Thì hôm nay nè bạn ơi Siêu nhân tứ trụ bọn mình đã quay trở lại để làm thêm một video mới cho các bạn xem ở đây Nhưng mà bạn thấy hôm nay có điều gì lạ không? Đấy, bạn hãy nhìn xung quanh đi Có cái thiếu thiếu gì không bạn? Đó Thì mình nói luôn nha là hôm nay thiếu anh Siro bạn ơi Buồn ghê luôn các bạn Bởi vì là anh Siro hôm nay gọi là anh anh siro đi mua máy tính mới rồi cho nên là anh siro không quay clip được ủa bạn biết không anh rô giàu lắm nha anh rô mới vừa đi mua một cái máy một cái máy tính laptop đến tận 50 triệu luôn bạn ơi anh rô giàu ghê luôn trời sắp tới này mình chắc chắn sẽ mượn anh rô để gọi là mình chơi game thử rồi mình quay vlog lại cho các bạn xem nha <laughs> ok bạn ơi thì hôm nay bạn xem nè ở hai bên mình nè xin theo bạn bên phải của mình chính là mèo simi còn bên trái của mình chính là anh Mister Dịch Bầu Chào mọi người đây anh rồi hello hello rồi ok bạn ơi thì hôm nay nè bọn mình đã vào trong một con map khá là hay bạn ơi có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi siêu nhân tứ trụ làm cách nào để có được sức mạnh có thể tiêu diệt được yêu quái vậy thì hôm nay mình sẽ cho bạn biết tại sao bọn mình có thể gọi là có sức mạnh tiêu diệt được yêu quái nha thì đây bạn hãy xem đây xin giới thiệu bạn đây chính là một con map mà siêu nhân tứ trụ bọn mình rất là hay và hôm nay để tập luyện các bạn ơi và hôm nay ba siêu nhân của bọn mình sẽ cùng nhau vào trong con map này để cùng nhau thi đấu với nhau tiếp tục tập luyện cho con map này nha các bạn nha thì con map này chính là một con map tập luyện thể lực rất là kinh khủng luôn thì các bạn hãy thử xem video này và xem coi trong ba siêu nhân siêu nhân phong cận siêu nhân mít dịch và siêu nhân simi siêu nhân nào là mạnh nhất nha bạn nha ok còn bây giờ chúng ta cùng nào bắt đầu hay nào let's go rồi ok bạn ơi thì mấy bạn hãy xem đây tên tên này nè các bạn thấy gì chưa ở ờ, hai bên có rất là nhiều những bạn fan những bạn khán giả đang ngồi xem season tứ trụ bọn mình thi đấu với nhau nữa bạn dạ. yeah. ơi à. hello mọi người hello mọi người nha mấy bạn là fan của ai vậy hả gì fan không cận hả ok cảm ơn các bạn ờ cảm ơn các bạn nhiều nha mấy bạn ghét ai nhất trong tim ghét dịch nhất trong tim hả ok cảm ơn các bạn ờ ủa gì với mấy nát trời ơi chưa kịp thi nữa ok thôi tôi giỡn thôi rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau thi đấu nha các bạn nha thì nhiệm vụ của siêu nhân tứ trụ là phải bắt cua qua hết cái đoạn đường này xong đó qua bên kia thi đấu ở bên kia kia nữa mọi người hiểu chưa ok rồi dịch thiệu cho dịch hình như tụi mình chưa biến hình hay sao Phong? đúng không ừ ha đúng rồi làm ờ. siêu nhân là phải biến hình chứ quên mất quên mất rồi ok siêu nhân tứ trụ chuẩn bị biến hình bạn ơi bạn thấy chưa mình đã biến thành siêu nhân rồi nè bạn thấy bộ giáp mình ngầu chưa còn bên đây là mèo simmy này bạn ơi bên kia là anh mít tới dịch kìa đó rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu với nhau nha anh em nha ok rồi để xem coi ai sẽ là trong ba người ai sẽ là siêu nhân mạnh nhất đây ơi dịch ơi dịch trang trang dịch mọi người chưa nhảy dịch nhảy ơi đấy dịch có người nào người ta các cụ gọi rồi có làm thì mới có ăn ai đi trước ăn trước nè quá ăn được sao rồi nè dịch trang gian quá bạn ơi dịch ơi dịch đi trước ok em ăn sao luôn rồi nè đội coi nhanh lên xem nhanh lên dịch trang gian okay, kìa okay, okay. ồ ờ, ôi ờ, mấy bạn ơi mấy bạn ơi mấy bạn ơi bạn coi anh dịch trang gian kìa mấy bạn hãy comment cho mình là anh dịch ăn gian nha bạn nha anh dịch trang gian quá ok nhảy này thôi okay. ăn theo một sao nè tìm lối ra sẽ có ba cửa nhưng chỉ có một cửa đúng ok nhảy vô hey rồi ok sao rồi nè Ồ, oh, đã được đến một cái mê cung mấy bạn ơi Và nhiệm vụ chúng ta là phải thoát ra khỏi cái mê cung bóng đêm này Trời ơi, rõ thấy không? Mọi người thấy không? Khi nào mọi ờ. người gặp một con yêu quái nào đó mà nó có sức mạnh nhốt mọi người vào mê cung á Thì mọi người phải sử dụng trí thông minh của mọi người để thoát ra khỏi mê cung Đó Vậy cho nên là mới có cái con, con map này nè Ok ok À em em em gần tìm được đường ra rồi Em gần thắng rồi vậy đây Ui, trời, trời trời trời Quá đơn giản quá đơn giản Ủa khoan từ từ bên này không phải bạn ơi À bên này bên này Wow, phòng thông minh quá. Cộng lận, ba cánh cộng lần. Ở trời ơi, bên này cũng không phải luôn. Không ma à. Oh my god Cái gì cái gì cái gì cái gì Có con ma bên đó hả Ừ có con ma ghê lắm Trời ơi nó đang đuổi theo tôi nè Đâu đâu đâu con ma đâu con ma đâu Trời ơi được rồi kiếm được đường rồi nè Trong trong đó nó sẽ có những những, những cái cửa là giả Có những cái cửa là, là à, thật Xin phải kiếm ra cái cửa thật hiểu không Ok u ô mình kiếm được cửa thật các bạn ơi ok từ rồi xong lại bạn chặn đường đó rồi bên này không à, phải bạn ơi đi cửa giả đi cửa giả ok hả sao khó quá vậy trời trời trời trời Em Phong tôi kiếm được đường thật này nhưng mà cái cửa thứ ba cửa đầu tiên đâu nè, tôi đứng nè, thấy không? Thấy không? Đây là cửa thật nè. Nhưng mà cửa ấy vô không được. Ơ. À, được mà. Ủa, Ủa được hả? <laughs> được mà, cái cửa đầu tiên luôn á. Ghê hả? Ôi trời ơi, mình thèm tìm thấy cửa ấy, bạn ơi, đi vô đi vô vô. Bùm. Wow. Ủa, Ủa? cây à? Ủa cây à? Ủa cây mình cũng không được. Ôi, ôi trời ơi, hiểu rồi, vậy là dịch phải đi cái cửa ở ở ở ở, ở, ở chỗ khác anh em mình phải đi cửa ở chỗ khác trời vậy là à, xong rồi mỗi cửa là ba nơi mỗi người một cửa ôi có con ma nè Hello, mọi người có con ma đó đánh mình các bạn ơi trời ơi con ma con ma con ma trời trời trời trời trời <laughs> ôi trời mình sợ ma Ủa, mình... cái này là chia mỗi người một cửa hả đúng rồi mỗi người một cửa ôi sao mình đi bên đây mình chui không được ta cái cửa bên đây mình chui không được ở được rồi chui cả ba không được Ủa cửa này không được rồi Trời vậy Cửa vậy. giữa cũng không được Cửa bên trái không được có đéo Vậy là dịch dịch phải đi cửa khác rồi Rồi em vô được nè à, <laughs> Em được rồi dịch ơi Yeah Yeah yeah yeah Hello Sim Thôi bây giờ bọn mình chơi công bằng hay Sim Bọn mình đợi dịch qua đi ha Dịch nước quá okay. <laughs> Trời ơi bạn ơi Siêu nhân mít tới dịch Siêu nhân lớn dịch <laughs> Mà yếu Sim không nên tính là, là mình đến cả ba cửa đều không được nè rồi sao ba cửa không được được Dịch đi sai cửa thì có A few moments later Trời ơi dịch đi qua xong chưa gì dịch đây lâu quá vậy Ô kìa À mình thấy dịch rồi lượt, sang cửa mới luôn rồi à ok ok dịch dịch qua các bạn ơi bây giờ bọn mình cũng sẽ qua nha ăn ăn mình ăn kẹo như này để mình chạy qua nè đó mình sẽ bay qua bên đây nha các bạn nha bay qua bay qua ờ, rồi xong rồi bị kẹt đây luôn rồi ôi uh, xuống được rồi xuống được rồi ok lưu điểm hồi sinh nè mình nhảy qua đây hey bay lên à mình thấy rồi mình thấy rồi mình sẽ cần phải nhảy qua đây tưng Trời ơi cái trò này thì mình mình mình nhảy giỏi lắm bạn ơi tại vì mình có học học anh Siro cách bắt cua cho nên mình nhảy ai vậy rồi xong té luôn. Ôi trời trời. Đó, à, bạn thấy không? Mình gần lên tới nơi đó lại té rồi. <laughs> Trời ơi trời. Cái gì vậy? Ủa? Ok. Ủa sao người qua à. Ờ. được hay vậy? <laughs> À, tôi sắp lên rồi, tôi sắp lên rồi, tôi sắp lên rồi. Thôi. Yeah, ok rồi, lên chơi rồi. Còn cái mặt gì quá nhiều tia laser dưới đây. Ui quá trời dơ luôn bạn ơi Bọn mình chỉ cần dính vô cái này có thôi là bọn mình sẽ bị cắt cái làm đôi luôn á Không được được Mình mình phải cẩn thận Thôi cẩn thận À biết cái này qua rồi Trời qua này ờ, Ủa, một. Ủa sao mày không qua được ta À chỗ này bị chặn rồi Chỗ này bị chặn rồi Mình mình phải đi đi đi qua mấy cái đường bằng bằng cái hình một màu, trắng bạn ơi Ok Qua nè qua nè Ồ, ờ, mình qua nè các bạn ơi. U, gần đưa đây, gần đưa đây. À, Ôi trời mình mất nhiều máu quá ta, mình phải ăn thêm bánh mì hồi máu vô. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yes, ok trời luôn Qua được rồi Rồi ok bây giờ cần bước vô trong đây Tèn tèn tèn Wow mình lại được qua bên khu nào mới đây Ôi trời, trời, tính ra mọi người đi qua trước tôi luôn hả Trời trời Trời ơi ông đi chậm quá Ông nói nhiều quá đó Trời ơi trời tôi đi qua nhanh cho mấy người coi nè Tôi chạy thật là nhanh luôn nè Đó nè nè Ui trời mình né đỉnh quá bạn ơi Wow mình né đỉnh quá Đó ấy da rồi xong rồi ấy ai ai da rồi xong tiếp theo luôn trời ơi cái cho to vô giờ chết luôn kìa ôi chẳng qua tao nhường dịch với nhường sim đi trước thôi chứ tôi lạng lách xíu tôi qua được này, thấy không đó lạng nè lạng nè đó né nè ghê chưa ghê chưa đó, Ôi, rồi qua được luôn nè luôn điểm hồi sinh nè ủa cái này là gì đây ủa ờ dai đó tiếp theo gì ta Hãy, à, cuộn ok nhảy cứ cứ nhảy xuống đây là biết à, liền à, cứ, mệt quá à, nói ok là, cứ nhảy xuống đây ồ bên trên đây có lava nè các bạn ơi còn bên dưới thì có cái cầu thang <laughs> mình phải đi thật là chậm mấy bạn ơi mình mà té dưới là mình chết luôn mà mình leo lên cao quá mình cũng chết à rồi rồi rồi cháy tóc tôi rồi cháy tóc tôi rồi mấy bạn ơi trời ơi chết tôi rồi chết tôi rồi cháy tóc tôi rồi không được không được bộ tóc tôi mới vừa làm 50 triệu không không tôi không thể nào để cho hư hư bộ tóc tôi được ok đi chậm chậm thôi đi chậm chậm thôi nhớ là đi chậm chậm thôi nha bạn ok rớt rồi luôn sợ quá sợ quá sợ quá ok dạ, lùi xuống phong cận qua đó hay vậy trời tôi ơi. không biết nữa tôi đang bị kẹt ở giữa đây nè có cái lava trên đầu tôi nè <laughs> à, rồi dính nó rồi ăn ăn ăn bánh mì vô ăn bánh mì vô phải vừa đi vừa ăn bánh mì bạn ơi không thôi là chết ui à, rồi xong luôn rơi xuống dưới luôn rồi ok bạn ơi cuối cùng thì mình cũng đã qua được chỗ này rồi ăn sao nè lưu điểm hồi sinh nè rồi chạy qua đây hey, ok ủa, ủa sao mình lại gặp lại xem rồi ủa uh, mình qua tới bên đây luôn rồi ok lưu điểm hồi sinh nè xem ơi mình đi trước nha tạm biệt xem ủa <laughs> ủa vậy đây anh anh anh anh qua tới bên đây rồi hả dịch ờ qua rồi nè đậu xanh cái thằng hai dụ ta thề luôn thằng đậu xanh chủ bát này nhá coi xong clip này nhá kiếm tao tao không chặt ba khúc tao làm tao cùi bắp luôn rồi bạn ơi anh dịch cọc cái ông chủ máu ông ông dịch đòi đòi đòi chặt chủ máu thành ba khúc <laughs> tào lao dịch tào lao siêu nhân đâu mà cùng sốt vậy ok thôi mình bay qua nè bay cái gì bây giờ mình phải bay vô cái cục này hả rồi xong tôi, vỡ mồm luôn các bạn ơi trời ơi trời tôi bay sao tôi té đây tôi vỡ hết cái miệng của tôi luôn rồi lần này là vô được nè rồi thấy không đỉnh chưa đỉnh chưa đỉnh chưa ui dịch qua kia luôn rồi dịch qua kia luôn mà không thua gì được mà không thua gì được à cẩn thận với đầu của bạn hãy xem xét cảnh báo gì cẩn thận với cái đầu của bạn là là là là, là sao ok lưu điểm hồi sinh nè gì à ui cái gì à, <laughs> cái gì vậy trời sao mà nhanh dữ vậy rồi xong bạn ơi tạm biệt tạm biệt với bạn mình đi đây rồi trời nhanh quá bạn ơi cái này mình phải đi từ từ thôi đi từ từ đi từ từ đi từ từ đi từ từ ok rồi yes qua đưa ơi ok lưu điểm hồi sinh nè ăn sao nè chết rồi bạn ơi dịch nãy giờ chen gian dịch đi trước cho nên là giờ giờ dịch dịch đi trước mình luôn rồi không được được mình phải qua mình phải qua trước dịch mình không nào thua dịch được ăn sao nè lưu điểm nè lên lên lên lên à, hey. ok mình leo được rồi bye bye dịch nha em đi trước đây ủa gì rồi gì rồi ủa gì rồi gì rồi đằng trước này đi trước này không ủa Ôi dịch ăn sao dịch qua chưa hả? Dịch chơi gì? Dịch ừ. chơi kỳ dịch, dịch chơi hai vụ dịch, dịch qua trước em dịch. Ok. Lên Phong, lên lên. Ê! À, ok. Mấy cái, mấy, mấy cái rễ này nó nó có nước để bạn mình sẽ bám vào những cái rễ để mình bay lên nha bạn nha. Ok ok. Ui, Nè chơi kèo bơi trên không luôn à Ok ok Sắp được rồi sắp được rồi sắp được rồi cố lên cố lên Đấy. kia quá trời khán giả luôn Phong ơi Cái gì bên kia, bên kia nhiều nhiều khán giả hả Trời ơi khán giả fan anh em đó anh mấy, Anh thấy mấy các bạn kia đang đang mặc đồ mấy bộ đồ con cá heo con cá mập đồ Đó fan anh em đó Ok Sắp qua được rồi sắp qua được rồi sắp qua được rồi Sắp qua được rồi À. Ok qua được rồi qua được lưu điểm hồi sinh nè Rồi bật cái này lên để làm gì Trời ơi cái này khó lắm luôn á Ô, ô nhanh lên nhanh lên nhanh lên Right rồi xong chìm luôn đi chìm rồi à mình có cách để bạn ơi mình còn một cục kẹo xin gum quên mất để cục kẹo xin gum lên nè ấy thông minh thông minh thông minh thông minh quá thông minh <laughs> em đi trước cái dịch em đi trước cái dịch em thông minh quá vậy ơi trời rồi xong dịch chìm rồi <laughs> liêu liêu dịch ơi dịch không thông minh bằng em rồi em đi trước đây à. ừ không có biểu tượng xin gum mà anh có biểu tượng xong anh vứt ra xong luôn ờ à, vậy đây ở chỗ này có quá trình cá mập luôn nè anh giờ sao bơi qua được ờ uh cái này là giống chơi audition vậy mấy bạn ơi mấy bạn ơi mấy bạn có thể nào cho mình qua được mấy bạn chúng ta là đồng loại với nhau mà mấy mấy bạn là cá mập là là cá mập còn mình là à, à, ai ơi không phải mấy à? bạn này là to đầu luôn á mấy bạn này tung em cái em nó xỉu luôn đi ai à? rồi xong này xỉu nữa rồi no mấy bạn ơi mấy bạn tha cho mình lần này đi bạn chơi vòng đua xe chứ à, rồi xong tôi rồi ai da rồi xong mình cứ hút vô mấy bạn này cái mình mình té xỉu bạn ơi rồi xong rồi xong rồi xong luôn mình phải mình, mình, phải dùng cái cái cái cái chạy nhanh này mới được Ê! rồi né không được <laughs> mấy bạn ơi dù gì chúng ta cũng là bạn bè cũng là bạn bè đồng loại với nhau mình cũng là cá mấy bạn cũng là cá <laughs> lên nick nó không có xỉu luôn không lên được bờ bạn có thể nào tha cho mình lần này được không Ê, trời ơi trời ơi bạn ơi Ê, mấy bạn mấy bạn đừng hút mình nữa mấy bạn đừng hút mình nữa được không trời ơi rồi xong luôn mấy ông cứ hút mình cái là mình té xỉu bạn ơi rồi xong luôn bên này gặp gái đẹp rồi quýnh anh quá trời phòng ơi cái gì có có có có, có gái đẹp bên đó vậy hả để em ờ. qua với cho em qua với Quay lên đây đây đây qua cứu cứu cứu cứu. Để xem để xem em qua từ tới em qua từ tới đây. Ok, rồi qua được rồi. Ok, lưu để hoa sinh nè, ăn sao nè. Em qua đây. Trời. Trời con nhỏ gì nhìn to vậy? Ôi trời. Rồi anh dịch yếu đuối vậy, dịch để cho, cái đẹp quýnh, để em quýnh cái đẹp luôn. Ây da, trời, rồi xong. Vậy đây cái này là gái uh, gái đâu đô vực Mỹ anh chứ không phải là gái đẹp rồi. Chết Trời nè. em phục sức dữ vậy. Yeah, em là người giành chiến thắng. Ôi, yeah. gái không tính ra Phong hơn mình một điểm, what được Yeah, mình được 16 điểm, mình cao điểm nhất các bạn ơi. Vậy là mình là người giành chiến thắng rồi thì mấy bạn đã biết ai là người mạnh nhất trong siêu tứ trụ rồi đó nha. <laughs> Rồi ok bạn ơi Vậy là mình đã là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này Không được phép mang chuyện tình cảm vào đây Quanh Chu Chi hội anh em vào ngay Và bây giờ Phong Cận đã chiến thắng Đó thấy mình ghê chưa Bạn thấy đằng sau nè có ba cô gái rất là xinh đẹp đang đứng nhảy Chúc mừng mình nữa bạn đó Cảm ơn cảm ơn Cảm ơn mấy em cảm ơn mấy em Trời ơi anh là người giành chiến thắng đó nha Anh là siêu nhân khỏe nhất trong siêu nhân tứ trụ luôn <laughs> Ok bây giờ Phong xin ờ, được uh, hát một bài à, Ủa khoan từ chết chết quên mình đang chào các bạn mà tao quên <laughs> Ok và ờ, cảm ơn các bạn đã xem video này nha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 Dịch ơi, Dịch đang làm gì vậy Cua gái <laughs> Trời ơi, cua gái đâu nữa Người ta xinh đẹp vậy, người ta không thích anh đâu Người ta Nè, để bảo, thích anh không phải gật đầu nè, được không? ơi bị đặt gật đầu đồ Ờ, trời ơi, ôi giờ nách lên, thôi thúi quá, thúi quá, trời chị <laughs> Bye bye mọi người nha, <laughs> yêu em phải nơi